có biết hoa sen cái biểu tượng của mạng xã hội Lotus là hình bông hoa sen và bông hoa sen á bạn có biết là số lượng nở của nó mỗi ngày sẽ gấp đôi không? Xin chào, chào mừng bạn đã quay lại với kênh của Phạm Minh Hoàng Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn Lotus bài học ẩn ý mà bạn chưa biết Ok Bạn có biết ý nghĩa đằng sau hình tượng hoa sen và ẩn ý của mạng xã hội Lotus là gì hay không? trong video này Hòa sẽ chia sẻ với bạn về cái bí mật của nó ha đầu tiên đầu tiên là bạn có biết hoa sen cái biểu tượng của mạng xã hội Lotus là hình bông hoa sen và bông hoa sen á bạn có biết là số lượng nở của nó mỗi ngày sẽ gấp đôi không tức là hôm nay có một bông mai sẽ thành hai bông ngày ờ, hai bông ngày kia sẽ thành bốn bông bốn bông ngày hôm sau sẽ thành tám bông 8 bông sẽ thành 16 16 sẽ thành 32 cứ cứ cứ như vậy cứ như vậy như vậy như vậy và nếu mà một trong một cái ao sen á trong một cái ao sen to á, thì sao ta thì bao nhiêu lâu ví dụ nhá ví dụ ngày thứ 30 là đầy một ao sen cái mặt ao mặt ao phủ kín sen vậy thì bao nhiêu lâu là ao sen nó đầy một nửa bạn hiểu ý Hoàng nó không? Tức là nếu mà để 30 ngày, ngày thứ 30 là ao sen mà là sen phủ kín mặt ao thì mất bao nhiêu lâu để ao sen đầy một nửa? Đầy một nửa mất bao nhiêu lâu? Có thể bạn đang nghĩ là ủ chắc 15 ngày đúng không? Nghĩ kỹ xem có phải là 15 ngày không? Nếu mà bạn nghĩ 15 ngày thì bạn sai mất rồi. Câu trả lời đúng là 29 ngày. 29 ngày thì tức là tới 29 ngày là được một nửa ao thì ngày 30 sẽ lật ra là đầy ao đúng không gấp đôi tất cả mọi thứ gấp đôi lên thì lật ra là đầy ao đó và ok bạn hiểu rồi đúng không vậy bài học là gì ủa thấy uh, uh, có một cái sự gì đó đúng không nhưng mà vậy bài học là gì bây giờ hãy để ý nhá hãy suy ngẫm lại cuộc đời của chúng ta có phải là nhiều thứ nhiều lúc mình làm mình giống hệt như cái bọc ung sen trong cái ao sen nữa không tức là lúc đầu đó, mình nỗ lực mình ra sức mình cố gắng làm hết sức giống như lúc đầu cái bông hoa sen nó nở thì nó nở gọi là nó ra sức nó nở xong rồi dần dần hoa nó bắt đầu tàn dần dần dạ, đúng không không có bông hoa nào tươi 30 ngày cả hoa nó bắt đầu tàn dần tàn dần tàn dần cũng giống như chúng ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bắt đầu cảm thấy chán bắt đầu cảm thấy nản có thể nản là ngày thứ 9 hay là nản là ngày thứ 19 hay là nản là ngày thứ 29 nản là ngày nào nếu cái ngày nào đó mình nản mình bỏ cuộc mình chấm dứt hết mọi cái kiên trì nỗ lực lúc đó có phải là mình chỉ còn cách thành công có một bước nếu mà bạn nản bạn bỏ cuộc ở ngày thứ 29 có phải bạn chỉ cách thành công một bước chân nữa không có bạn có phải là chỉ còn cách một ngày nữa là xong không nhưng mà mình nản mình bỏ cuộc đôi khi ấy, cái bạn cần không phải là trí thông minh không phải là vận may mà đó là nghị lực nhớ kỹ nhé hai chữ nghị lực nghị lực nghị lực mới là cái bạn cần chứ không phải là trí thông minh hay là vận may bây giờ hãy nghĩ xem cuộc đời của mình đôi khi nó giống như một cái xe đạp tức là khi mình cứ đạp mình cứ đạp mình cứ đạp bánh xe nó quay thì mình mới tiến tới trước giống như là mình không ngừng mình phải nỗ lực mình phải học hỏi mình phải phát triển thì cuộc đời nó mới tiến lên được nếu mà ngừng lại xe đổ nếu bạn vẫn chưa đạt được cái bạn muốn nếu bạn vẫn chưa chạm được tới cái mà bạn gọi là thành công thì có một điều quan trọng bạn phải nhớ kỹ đó là phải luôn giữ cho mình cái sự phấn đấu cái sự nghị lực cái sự kiên trì vượt qua khó khăn thử thách của mình cuối cùng thì bạn sẽ thấy thành công hạnh phúc nó đang đợi mình ở phía trước ha dù bạn có làm bất cứ cái điều gì dù bạn là kinh doanh hay là bạn kiếm tiền hay bạn muốn phát triển bản thân bạn muốn rèn luyện gọi là rèn luyện tính kiên nhẫn hay là bạn đầu tư chứng khoán bạn muốn kiếm được tiền thì thị trường chứng khoán dù bạn làm gì đi chăng nữa kinh doanh online hay là bất kể các thể loại gì đi chăng nữa nếu mà mình vẫn chưa thấy mình đạt được thành công trong lĩnh vực đấy thì cái mình cần là nghị lực cái mình cần là nghị lực ông Jack mà ông cũng từng nói bỏ cuộc là cái thất bại lớn nhất của đời người đúng không nếu mà mình nghĩ lại cuộc đời ông nếu mà ông bỏ cuộc thì ông đâu có như ngày hôm nay bỏ cuộc là thất bại lớn nhất của đời người ngoài ra còn ba điều nữa ngoài ra còn ba điều nữa mà muốn thành công phải nhớ đó là đầu tiên kiên cường kiên cường bạn nghĩ kiên cường và nghị lực nó giống nhau nó không giống nhau mình có thể mình mới nghe mình thoáng thoáng kiên cường nghị lực mình nghĩ nó giống nhau nhưng mà thật ra nó không giống nhau nghị lực là cái cho mình cái sự bền bỉ cái sự kiên trì để mình tiếp tục còn kiên cường nó là mạnh mẽ nhớ kỹ nhé kiên cường nó là sự mạnh mẽ mạnh mẽ là sao mạnh mẽ chính là khi bạn trải qua gian khó bạn trải qua ất uất hận bạn trải qua thất vọng bạn trải qua khó khăn tủi nhục lúc đó bạn sẽ hiểu kiên cường là gì lúc đó bạn sẽ hiểu kiên cường là gì ok thứ hai thành công để thành công á nghĩa vụ của bạn là phải siêng năng hơn chăm chỉ hơn người khác thành công không bao giờ đến với những kẻ lười biếng đó là cái mà mình phải nhớ nhớ kỹ nhá thành công không bao giờ đến với những kẻ lười biếng mình muốn tất cả những cái gì tốt đẹp thì mình phải thành công mình phải siêng năng nếu mà bạn bảo là u tôi cũng siêng năng mà tôi cũng siêng năng mà nhưng mà bạn đã siêng năng đã đủ chưa đủ chưa hay là mình mới siêng năng được khoảng tháng hay được khoảng 2 tháng có những người người ta phải siêng năng tới vài năm vài năm có thể cả chục năm chứ không phải là chỉ mới siêng năng được tuần hay được tháng là mình bảo là ô tôi cũng siêng năng mà nhớ kỹ nhé tiếp rồi thứ ba cái thứ ba thành công cần phải ghi nhớ đó là kẻ ngu ngốc thì sẽ dùng miệng để nói người thông minh dùng trí óc và người sáng suốt dùng trái tim đó là ý ông Jack Ma ông muốn nói khi bạn dùng cái khi bạn làm điều gì đâu thì hãy dùng não và tim của mình trước khi dùng miệng đó giống như kiểu hoàng làm video này nè lúc nào ngày nào cũng nhận là chửi chửi ờ, email chửi tùm lum hết nhưng mà bên cạnh đó vẫn có những lời cảm ơn vẫn có những lời cảm ơn những lời thì chia sẻ từ mọi người để mình biết cái mình làm là đúng đắn vì một điều đơn giản á bạn không làm hài lòng hết với tất cả mọi người nên đôi khi thành công của bạn cái thước đo thành công của bạn là tỷ lệ người ghét bạn nếu mà bạn để ý nhá Bill Gates thật ra bị ông không phải như bây giờ đâu hồi trước ở Mỹ ông bị ghét rất là nhiều ông bị cả ngàn người kiện vì ông cái cái độc quyền ở cái máy tính của ông cái độc quyền Microsoft á thu gọi là thu bản quyền độc quyền tới đời con đời cháu luôn á ông bị kiện rất là nhiều nên cuối cùng là bây giờ mới ra một Bill Gates bây giờ là chia sẻ tới toàn bộ gần như là 95% gia tài của mình đi cho mọi người là như vậy tiếp nữa Jack Ma có nhiều người ghét đầy luôn cả ngàn người luôn nhưng mà điều đó bình thường mà chả có vấn đề gì cả nhớ nhá viên gạch cuối cùng bạn cần đó là nghị lực nếu bạn đã thấy mình đã chăm chỉ mình đã cần mẫn mình đã học hỏi thì cuối cùng bạn cần đó là nghị lực nếu bạn đầu hàng nếu bạn bỏ cuộc không tiếp tục tiến lên thì tất cả những cái nỗ lực trước giờ đều là vô nghĩa tất cả những cái thứ bạn học từ trước giờ đều là vô nghĩa và tất nhiên thành công thì nó vẫn còn xa lắm đâm ra nhớ nhá hãy nghị lực mạnh mẽ nghị lực mạnh mẽ đó là ý nghĩa của bông hoa sen ý nghĩa có thể đó là ẩn ý của mạng xã hội lotus họ muốn chúng ta hãy nghị lực hãy mạnh mẽ hãy kiên trì ok